tần tao khuya sớm trong đường mịt mờ thành đám con đường thấy đi dòng đời vẫn và nghĩ suy quang danh hương You're Yoga.